Chúng ta thử điểm danh một cái vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất hiện nay. Ừ, tất nhiên ai cũng biết rằng nếu nhà chúng ta mà vô tình mà bị ừ, điện lực thông báo mất điện trong một ngày chẳng hạn, chúng ta rất buồn. Chúng ta sẽ thiếu hụt rất nhiều thứ. Chúng ta đã quá quen với sử dụng các thiết bị điện rồi. Và sau đây chúng ta cùng điểm danh vài thiết bị quen thuộc với mỗi gia đình chúng ta nhé. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại xem điện có thể làm được gì trong đời sống và sản xuất. Thứ nhất, điện có thể dùng để thắp sáng nấu cơm, quạt điện, chạy máy cưa, máy bơm, máy khoan, rồi thậm chí tivi, rồi thậm chí cả internet, rồi vân vân và vân vân. Vô cùng nhiều thứ. Đấy là trong đời sống. Ok. Như vậy còn trong sản xuất, nếu mà một nhà máy mà hết điện bây giờ thì tất cả các động cơ ngừng hoạt động, điện thắp sáng không còn và cả dây chuyền sản xuất sẽ được ngừng luôn. Như vậy, vai trò của điện rất quan trọng trong đời sống cũng như là trong sản xuất. Chúng ta điểm danh vài dụng cụ thiết bị điện, trong đó điện năng được chuyển hóa thành từng dạng cơ năng, nhiệt năng, quang năng. Thế là chúng ta quan tâm chi tiết hơn về cái việc xem năng lượng điện đã được chuyển hóa như thế nào. Và chúng ta cùng điểm danh các con nhé. Thứ nhất, điện năng chuyển hóa thành cơ năng. Ồ, quá nhiều. Quá nhiều. Quá điện chẳng hạn. Ok. Máy bơm nước chẳng hạn, vân vân và vân vân, máy sấy tóc chẳng hạn rồi còn nhiều thứ lắm